chú ý giúp thầy. Ví dụ thứ nhất, à, thổi V lít CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn vào dung dịch à, chứa 0,2 mol canxi hydroxit thì thu được 2,5 gam kết tủa. Giá trị của V là một trong bốn cái giá trị này. Thứ nhất là 0,56 lít này, B là 8,4 lít, đáp án C là cả hai cái này hoặc là A hoặc là B. Đúng không? Và đáp án D hoặc là 5,6 hoặc là 8,4 lít. Đấy, thì rõ ràng là với cái này thì chúng ta à, khi mà nhìn cái đáp án này thì chúng ta có thể suy luận ra ngay một cái điểm Đó là có thể bài toán này sẽ là bài toán nhiều trường hợp Và cụ thể là có hai trường hợp Đúng không ạ? Đấy, nhìn cái đáp án này chúng ta thấy ngay Có thể là một trường hợp hoặc là hai trường hợp Đấy, chú ý nhá Đấy, vậy thì bằng cái điều kiện nào để chúng ta ra được cái một và hai trường hợp đấy Thì chúng ta sẽ phải có một cái à, gọi là cái, cái thầy Duy hay gọi là cái mánh khóe Đó chính là cái cái cơ sở là chúng ta phải so sánh được cái số mol của ion canxi Ờ, và số mol kết tủa là chúng ta nhìn nhá ở ví dụ 1 này chúng ta so sánh được số mol của canxi hydroxit ở đây bằng bao nhiêu nhỉ à bằng 0,2 mol thứ hai là cái số mol của canxi carbonat số mol của kết tủa ấy bằng bao nhiêu nhỉ à 2,5 các em chia cho 100 bao nhiêu đây 2,5 trên 100 là 0,25. 0,025 à? 0,025. Số mol này nó nhỏ hơn số mol của canxi hydroxit. Được chưa? Nhỏ hơn. Thì đây nó chính là cái mấu chốt của bài toán này. Khi nó nhỏ hơn như thế này thì thông thường thông thường khi nó nhỏ hơn thì chúng ta suy ra là nó sẽ có được hai cái trường hợp hai trường hợp phản ứng xảy ra. Cái trường hợp thứ nhất là chúng ta chỉ tạo thành canxi carbonat thôi, đúng không? Trường hợp thứ nhất này. Chỉ tạo thành canxi carbonat. Đúng không? Và nếu chỉ tạo thành cái này thôi thì chúng ta không được phép tính theo cái canxi này, đúng không? Đấy, chúng ta tính theo canxi ở đây. Đấy, vậy suy ra nhá, chúng ta sẽ có được cái số mol của CO2 ở đây. Nó sẽ bằng luôn số mol của Ca CO3. Chúng ta nhìn nhá. Thế gì nhìn này. C Đấy. Toàn bộ carbon ở trong CO2 đúng không? Nó chuyển hóa hết thành carbon ở trong CaCO3. Đấy, nên là chúng ta sẽ thấy là CO2 sẽ bằng CaCO3 luôn. Nó sẽ bằng luôn là 0,025. Đúng không? Vậy chúng ta suy ra là cái V của CO2 ở đây ở điều kiện tiêu chuẩn nó sẽ bằng bao nhiêu đây? 0,56 đúng không? 0,56 Đấy, như vậy là nếu như chỉ